Hello, xin chào tất cả mọi người nhé Mình là VT Gaming ờ, Một youtuber nghèo nhất Việt Nam và của mình nhất Việt Nam luôn Lý do tại vì sao nghèo thì mình không có trang phục luôn Cái này là trang phục ờ, Bright Toshiro Face nha các bạn Này là mình mod thôi chứ không phải trang phục thật đâu nha Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Bright đi rừng Một vị tướng AD Line sát thủ và roi này thì khá là mạnh à, đầu game thì mình đi farm rừng thôi còn lý do mình chọn vị tướng và roi này thì tem mình có van heo mà van heo thì các bạn biết rồi đấy đầu game mạnh nhưng mà cuối game thì khá là phế tem bạn lại có ma lốc nữa cuối game bắn như gãy ghẻ luôn rồi bây giờ farm xong thì mình qua bùa xanh thôi ố bùa xanh mình đâu rồi à đây rồi thì con bờ rai này bộ chiêu thức của nó thì cũng khá là đơn giản thôi à, mình farm xong mình farm xong mùa xanh này level 4 là mình lên ganh được rồi nhé các bạn đi rừng thì mình chịu khó ganh một tí để cho tem có lợi thế đầu game sẽ dễ đánh hơn ừ, thôi AD ơi mùa xanh AD ơi của em của em thôi xong van heo chơi kỳ quá thôi bây giờ mình qua đường mid mình lấy uh, chút kinh nghiệm và lên level 4 ganh cho dễ nha thì uh, tiện thể thì mình sẽ nói sơ qua trang bị của tướng và roi trong đầu tiên thì mình sẽ lên cái cung bão tố để lấy một chút tổng đánh và rát này rát này chết này chết này chạy đâu bạn ơi này quá dù cả mình bật chiêu cuối hơi sớm thôi triệu văn này thôi thôi Rồi. mình lại đi farm nhá Zuka sao máu này Từ từ đợi mình với Zuka ơi Chơi chơi cho mình xin một mạng nào một mạng nào nào một mạng nào thôi dù cả đánh càng quá thôi mình sẽ nói tiếp về cái biểu đồ nhá thì cái shot thứ hai là mình sẽ lên cái dây kiên cường để mình lấy chút kháng hiệu ứng shot thứ ba thì mình sẽ lên cái thánh kiếm để lấy tỷ lệ chí mạng nhá ừ, shot lọt thứ tư thì mình sẽ lên à, cái vút hùng tàn để lấy tốc đánh nha tốc đánh với tỷ lệ chí mạng nha ráp này sao máu này tí để chết với tôi ạ à. để mình farm lấy đồ mình sẽ chơi bạn sau nha rồi ad chết này ad chết này chạy đâu bạn ơi một mạng. rồi sb chạy nhanh quá thôi mình lại xong rồi mình lại quay về farm triệu vân chết này tem đánh hay quá trận này tem mình có bạn ghi đuôi di chuyển rất là tốt nhé bao á cực tốt luôn tem mình đánh mà có mấy bạn di chuyển vậy đánh rất là sướng nha mình lại quay lại farm tiếp thôi tại vì con tướng Brai này nó chỉ mạnh khi nó nhiều tiền và ao cấp độ thì lúc mình sẽ đánh rất là dễ à, mình xin nói tiếp điều rồi sao nãy nó tới đâu rồi ta nhớ phút không tàn đúng không à, cái thoát đỏ tiếp theo là mình sẽ lên cây uh, kiếm Muramasa nha để lấy tỷ lệ xuyên giáp và cái số cuối cùng thì mình sẽ lên cây uh, giáp hộ mệnh thì đó là trang phục của bộ đôi mình sử dụng trận này còn bảng ngọc thì mình sẽ xài tốc đánh tỷ lệ chí mạng và nó 5% tốc chạy thôi nha còn bạn nào muốn chi tiết thì comment ở dưới mình sẽ để bảng chi tiết nha hoặc là mình sẽ để ở dưới phần mô tả video trận này bạn gấu đánh hay quá ép mà lốc chạy tuột quần luôn còn mình thì giờ thì cứ đi farm thôi đi farm càng nhiều tiền thì chốc gan càng sướng rồi bạn đáp lại, Qua tính lượng màu xanh luôn Này này này Ui được rồi Toàn là cứu cứu cứu cứu Ai cứu không Rồi bạn đoán chết với mình này Băng xương cũng chết bạn ơi Ồ vẫn không chết kìa Ơi Hài hài quá đi đùa Ý kiếm tôi chiêu biết ạ Giờ cực không video trận này hay quá di chuyển vậy di chuyển khá là tốt và chơi rất là hay nha tem mình trận này cũng xanh rồi giờ khá dễ đánh nha công việc của mình thì giờ thì nhàn thôi cứ đi farm và đi ganh thôi tem tem mình trận này bạn gấu đánh khá là hay nha còn bạn văn heo thì mình thấy hơi yếu cũng phần chắc là tại vì bạn ấy ít được bảo kê giờ mình xong qua buổi xanh là xong mình sẽ lên canh AD các AD dễ đánh nhé rồi hai hai đánh một rồi AD từ từ đợi mình rồi này trận cái này pha mình lên mình cân hai luôn này mình đánh AD trước nha AD rồi xong AD chết mình rồi rồi đấy đấy Ôi, rồi ok hay rồi mình, mình xin luôn bạn ơi rồi ok hai mạng ngon lành xong thì mình đã đi farm dòng thôi trận này khá là dễ tem mình dở dễ đánh rồi cứ đánh là để bị cũng win thôi vui thì này thua là mình đi farm với anh người dưới triệu vân luôn này bắt triệu vân này thôi bạn chậm em quá còn mình farm lên xong mình lại về à, mình xin chủ mít luôn nha bọn giáp này không đép vào được người cái đứa bắn đép sao nổi Vâng, vâng, qua bùa xanh chỗ con luôn nhá để giờ để con bùa xanh ra rồi hay chơi luôn này rồi chơi luôn băng xương này bằng xương cũng chết rồi bạn à, đây đánh chơi luôn con lóc này chơi luôn chơi luôn đánh luôn rồi chạy chạy rồi thôi rồi, mình lại về farm thôi thì lần đầu mình bình luận hơi vấp vấp tí mong các bạn thông cảm nha à, ờ, mọi người thấy mình mình mới làm nên là ai ủng hộ thì cho mình xin một lượt đăng ký và comment bên dưới nha ai góp ý gì thì comment dưới của mình luôn nha à, quay trở lại trận đấu thì tem mình khá là xanh rồi đánh khá là dễ tem bạn tem mình em 13 bạn tem bạn thì nó có một mạng trận này đánh khá là dễ rồi bây giờ thì mình cứ đi farm ở đáy đường thôi em mình trận này mình đánh giá là có bạn Luca này à, Windows đánh khá là hay nha Mid thì đỡ cần vai còn AD thì hơi thọt xíu đó mới nhắc đề xong AD lại chết rồi rồi rồi đợi mình lên mình lên mình lại cân hai phát cho bạn coi nha quả này mình cân hai luôn này vô chờ này mình sẽ luôn con dí AD trước nha tại vì AD yếu máu xong mình giết SB tại vì giờ mình xanh quạt khá là đau nên các bạn chịu không nói đâu vừa roi xanh thì khá là dễ đánh nha đau khá là to rồi xin xin lên cái trụ bứng một bứng góc luôn xong mình cướp rừng luôn cướp lễ hết luôn và triệu vân thọt khỏi đánh luôn nha rồi đấy nó trụ là Luca đấy vô luôn bạn ơi đó nào rồi lấy cái trụ có Luca kìa rồi xong Luca chết rồi bạn ấy cắn lính hơi sớm một tí giờ chết mạng khá là oan thôi mình ơ ờ xong bùa xanh mình đã bị à, van heo lấy rồi thì mình qua mình kiếm bùa xanh của triệu vân vậy ơ bùa xanh đâu rồi triệu vân ăn rồi à, à đây đây chạy đâu bọn ơi vì mình khá là xanh nhưng giờ triệu vân cũng không dám đánh nhau với mình đâu giờ mình cứ gặp ai là mình dứt luôn xanh mà phải hậu báo chứ Rồi, xin lượm nhẹ cái trụ luôn mình lên mình ép win luôn nha à, dám win sớm luôn tại vì trận này đem bạn khá là phế rồi mình ờ, lên đánh luôn nha giờ mình sẽ kiếm triệu vân đánh luôn không thì lấy cái trụ đem bạn ép được mình về ờ, mình mít này rồi mình được cái trụ số cấp đầu tiên nha xong mình sẽ qua bên đấy này, giờ mình dính bắt triệu vân luôn này chạy đâu bạn ơi rồi chiều cuối chơi luôn ui chạy nhanh thế rồi thôi về một ui ui chủ bắn đầu quá thì mình có cả bằng ngọc hút máu cho nên là ừ, pha này mình sẽ về mình cam ít quái để thế ờ, là hồi máu rồi mình lên win luôn nha thì trận này khá là dễ dàng và cũng là lần đầu tiên mình bình luận video luôn cho nên nói khá là vấp và lúng cúng thì mình hy vọng mấy video sau sẽ tốt hơn mong các bạn ủng hộ mình nha mùa dịch này ở nhà không việc làm thì làm video vừa đam mê vừa kỷ niệm luôn rồi theo mình tấn công rồi, thì giờ thì mình sẽ lên mình win luôn nha. Mình lên mình ăn quả xanh xong là mình lên đánh win luôn nha. Yoshi, Yuzu. Ui, gấu đánh hay quá, gấu đánh quá ghê nếu mình bật cái cuối sớm hơn tại vì mình nghĩ Maloc sẽ bộ đầu mình nên mình bật luôn cùng bạn đấy này chạy rồi rồi triệu văn chết luôn này rồi rát chết luôn mình rồi mình đánh hết luôn rồi. mình sẽ cố gắng giết Maloc để win luôn nha rồi video của mình đến đây cũng sắp kết thúc cảm ơn tất cả mọi người nhé chúc mừng người một ngày mới vui vẻ tốt lành nha bye bye